Dạ, yeah. TV256 xin mến chào quý ờ, anh chị em, chào quý bà con cô bác. Bây giờ là chắc quý anh chị em nghe được rồi phải không? Nãy giờ mất mấy tiếng đồng hồ mà âm thanh không có nghe được. Quý anh đánh dùng ờ, TV cái touch chat nha, để coi... Uh, hiện giờ không có người nào vào hết Hello Quý anh chị em thân mến Làm ơn cho TVN56 có uh, có nghe thấy không TV hy vọng hy, hy, hy vọng là ờ, kỳ này ờ, thì nghe được nãy giờ livestream biết bao nhiêu lần mà không có ai nghe được quý quý anh chị em ờ, giúp dùm TV256 đánh dài hàng tách chat được không quý anh chị em có nghe TV 256 nói không à chắc là cũng không nghe được quý anh chị em nghe được thì đánh dùng dài hàng đi nha hello hay là mình đang làm sai điều gì đấy hình như quý anh chị em không nghe TV 256 nói Hello quý anh chị em có nghe TV 256 nói không để à, TV thay đổi một số điều coi hình như không có ai nghe thì phải à, microphone là ờ, unable rồi mà kỳ quá để bây giờ ờ, unable hết đi rồi quý anh chị em nghe nghe TV 56 nói không quý bà con cô bác ơi có nghe tv năm nói không tiêu rồi trời mình làm livestream biết bao nhiêu lần mà bây giờ sao không có tự nhiên nó hư ngang à chán thì thôi quý anh chị em có nghe tv 26 thì đánh dài hàng tách chat dùm nha nghe rõ đây hả Rồi có một người đánh rồi oh, Chào bạn Tuấn Nguyễn nghe rõ Rồi hôm nay thì tv tva sáu muốn ờ, trình bày cho quý chị em ờ, Một cái vấn đề là cách đây 9 năm Uh, TV thấy nó, đây là một cái vấn đề mà uh, TV 256 nghĩ rằng là rất là quan trọng để tố cáo những cái tên mà tham nhũng nằm trong cái những cái cơ quan ờ, của cầm quyền ờ, cộng sản đó thì ờ, trước hết TV cho TV, à, hai, quý anh chị em thấy cái hình ảnh này ha cái hình ảnh này thì quý anh chị em biết là nó à, để TV đưa nó lên trên uh, đó TV đưa nó lên trên ờ, cái bức hình đầu tiên á thì ờ, ở đây đó chúng ta thấy à, có năm à, cái nhân vật mà trong cái thời thời điểm đó đó thì à, liên quan đến cái số tiền gọi là 13 tỷ đô la cái số thặng dư 13 tỷ đô la là trong đó có Nguyễn Sinh Hùng nè là hồi xưa đó là uh, cụ uh, chủ tịch quốc hội rồi võ hồng phúc nè uh, tài nguyên môi trường rồi đặng thanh bình rồi lê đức thúy và lê đức minh nữa thì qua cái uh, qua cái văn bản mà để uh, văn kiện đầu tiên thứ nhất á thì TV256 đưa lên top để, để coi coi quý anh chị em thấy đây nè đây là văn văn kiện mà mà đầu tiên mà quý anh chị em thấy rõ đây đó là văn kiện uh, Techcombank nè cái số là 1133 uh, TB là Tân Bình đó còn cái này TV không hiểu Techcombank Tân Bình nha thì có số điện thoại và ký vào cái ngày là năm tây tháng 2 2010 2010 đó thì cách đây cũng là uh, ờ, 9 năm rồi thì uh, giấy xác nhận dư số đó để TV cho cái màn ảnh nó lớn lớn chút xíu thì quý quý em ờ, anh chị em thấy rõ hơn nha chúng tôi ngân hàng kỹ thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình xin xác nhận đồng tài sản là có ông Nguyễn Sinh Hùng nè rồi ông Võ Hồng Phúc nè rồi ông Đặng Thanh Bình nè rồi ông Lê Đức Thúy nè và ông Lê, Lê Đức Minh tất cả là có 5 người mà quý anh chị em biết đó là Lê Đức Thúy đó là cha của Lê Đức Minh và cái số tài khoản đó à, nếu mà không biết quý anh chị em thấy rõ không chứ TV cho lớn lên nha số tài khoản đó là 000 246 89 7211 62 có số tiền gửi là 13 tỷ đô la 13 tỷ đô la Mỹ ngày đáo hạn là số tiền đó là 25 tháng 8 2015 chúng tôi cam kết giải ngân cho công việc khi được sự đồng ý của chủ tài khoản chúng tôi xin uh, bảo đảm tính bí mật tài chính cho khách hàng trân trọng kính chào thì cái người mà ký thì TV phóng lớn lên thì có thể thì quý vị thấy rõ nha là ông Ngô Quang Trường nha đây là cái dấu chuyện màu đỏ đó của ông Ngô Quang Trường chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam thì ông ta là phó giám đốc ông ký tên là Ngô Quang Trường Ngân hàng Thương mại uh, Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Gọi là Techcombank Tân Bình đó Thì đây là uh, bức văn thư thì TV thấy nghĩ rằng là qua cái bức văn thư này á, thì TV nghĩ là đây là bức văn thư thật. Tại sao TV à, ờ, dám khẳng định như vậy? thì ờ, quý chút xíu nữa thì TV sẽ chứng minh cho quý anh chị em bức văn thư này là thật chứ không phải là giả mà khi TV nhận được của những người trong nước mà ờ, sự thật ra thì TV 256 thì thì cũng không biết ai là người gửi cho mình nhưng mà gửi cho mình có một cái thật và một cái giả và TV sẽ 256 sẽ chứng minh cái điều đó bây giờ á, thì à, bây giờ cái văn kiện thứ hai à, văn kiện thứ hai TV muốn đưa lên trên top để mà à, thưa chuyện với quý anh chị em ha à, để à, đây đây là cái văn kiện thứ hai đây thưa quý anh chị em văn kiện thứ hai á thì có thể là cái văn kiện giả đây thì khi mà tại sao nó giả thì để TV kéo cái này ra cho quý anh chị em chị em thấy rồi sẽ thấy rõ tại sao TV nói nó giả là tại sao nó giả đó là quý anh chị em so sánh giữa hai cái văn kiện này nè quý quý anh thấy rất là rõ thấy không nó gọi là nó trùng khớp với nhau từ cái con dấu với cái ngô quan trường với cái chữ ký nó cùng gọi là y chang với nhau thôi nó cùng cái cái cái mạc này nè nó y chang với nhau thì uh, à, TV256 biết rằng là cái văn kiện này mới là văn kiện giả và quý anh chị em thấy cái điều khác biệt á cái điều khác biệt á, à, quý anh chị em thấy đó là quý anh chị thấy cái văn kiện này đó nó màu nó màu đen nó không phải là màu đỏ nhớ kỹ nha nó là màu đen nó không phải màu màu đỏ thành ra cái dân kiện này đó là mới là sự thật là giả tại vì nó chỉ đưa qua máy photocopy nó cắt cái phần mà nó cắt cái phần mà con dấu với chữ ký của ông Ngô Quang Trường à, không nó chỉ cần cắt cái phần đó thôi rồi khi mà nó dùng cái photocopy á, thì nó ra cái màu đen thôi thì đó TV chứng minh nói là văn kiện giả là vậy thì uh, văn kiện giả thì đại khái đó thì uh, để TV muốn uh, làm cái này nhỏ chút xíu để mình mình có thể mình đọc hết tất cả những tin tức cho quý anh chị em thấy rõ thì cái văn thư này đó nó để là ngày 6 tây tháng 2 để coi cái văn thư này ngày mấy ta để TV trở lại đi coi cái, cái văn thư này ngày mấy năm thì tháng 2 năm thì tháng 2 là cái văn thư thiệt đó năm tháng 2 khi mà nó có cái văn thư này rồi nó bắt đầu nó tìm cách nó làm ờ, nó làm giả để tôi đi chút xíu đây thì cái văn kiện này á, thì vào ngày 6 tháng 2 là cách một ngày thôi là nó tạo ra một cái văn kiện khác nữa mà cái văn kiện này mới là giả đây và à, cái văn kiện này đó việc này nó nổi đình nổi đám à, vào năm à, vào năm 2013 và sau sau 3 năm sau 3 năm TV256 nhận được cái này thì mới biết rằng là uh, nhiều người nói là những cái văn kiện giả thì trong đây có một cái giả và một cái thiệt và TV sẽ chứng minh điều đó à, thư phúc đáp công văn nè kính gửi à, Nguyễn Xuân Thực Sinh Hùng à, ông Võ Hồng Phúc ông Đặng Thanh Bình ông Lê Đức Thúy đó là cái văn thư này đó nó gửi cho bốn người là thiếu cái ông mà Lê Đức Minh nha Lê Đức Minh là con của uh, Lê Đức Thúy Lê Đức Thúy là thống đốc ngân hàng đó thì uh, câu chuyện nó xảy ra thì TV phải cần phải phải đọc những cái này nó dài dòng chút xíu để cho quý anh chị em uh, uh, có thể hiểu rõ nha. Dạ chào Giang Tiến Ngang, uh, Giang Tiến Ngô nha, dạ, chào uh, Phụng Nguyễn nha, chào Tuấn Nguyễn nha. Thì uh, cái văn thư này đó TV nghĩ là nó giả là như như thế này tại vì nó nó nó, nó giả con dấu đó nó giả cái nó cắt cái phần mà con dấu của dân thư thiệt thì ngân hàng kỹ thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình Techcombank trả lời à, phúc đáp à, công văn số 134 là cái công văn ngày 2 tháng 2 gì đó 2010 của quý ông về việc giải ngân cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập cảng xuất nhập khẩu là Việt Sinh uh, Rosa do bà Đào thì Ánh Hồng làm giám đốc theo đơn xin vay vốn từ nguồn vô, vốn tiền gửi của quý các ông gọi là quý các ông tôi riêng mình cũng không hiểu nổi thì đại khái đó là quý các ông ờ, đề nghị ngân hàng chúng tôi giải ngân cho bà Đào Thị Ánh Hồng được vay với số tiền là 600 triệu đô la Mỹ 600 triệu đô la Mỹ nha Ngân hàng chúng tôi xin báo cáo với quý các ông nếu thời gian cho phép thì chúng tôi tiến hành giải nhân cho bà Đào Thị Ánh Hồng trong thời gian à, vào ngày là 12 tháng 2. Nếu vì lý do công việc bận rộn thì ngân hàng chúng tôi sẽ giải ngân cho bà Đào Thị Ánh Hồng trong thời gian vào ngày 29 tháng 3 với số tiền à, trong uh, công văn số uh, à, 134 ngày 24 tháng 2 2010 của quý ông vị ngân hàng chúng tôi xin kính báo uh, phúc đáp trả lời của quý các ông về sự việc như đã nêu trên trân trọng kính chào các ông thì đó hồi nãy cái cái mộc cũng y chang như vậy mà cái mộc này đó là cái mộc copy thành ra nó không có cái chuyện màu đỏ khi mà họ là làm giả mà có thể họ làm giả mà họ không có làm cái màu sắc được thì lẽ dĩ nhiên là họ mới làm giả được nếu mà cái màu đỏ thì họ phải làm một cái con dấu một con dấu mà nó đại khái là nó phải đúng cái cái, cái theo cái một con dấu của một con dấu giả thành ra nói mà nếu mà cái văn thư kia đó văn thư này là giả đó thì cái văn thư cái chuyện đỏ nó cũng phải là giả luôn mà mà cái chuyện đỏ nó làm nếu mà nó làm được cái chuyện đỏ đó, thì cái văn thư này đó nó không nó phải làm chuyện đỏ theo chứ tại sao nó nó lại là chuyện chuyện chuyện ờ, màu đen màu đen là do cái copy chính vì nó không có khả năng làm cái dấu đỏ hoặc là nó làm biến hay là làm sao đó thì nó làm cái dấu đen đơn giản như thôi khi mà mình thấy cái dấu đen này là mình có thể mình nghĩ rằng là cái dân thư giả thì đúng là có cái bọn lừa đảo nó lừa đảo nó lừa đảo bà uh, đào thị ánh hồng tại vì nó làm sao nó cho bà đó mượn tiền để mà uh, bà bị lừa gạt là phải đóng cho nó một số tiền rồi trước khi nhận được 600 triệu đô la thì nó, nó kêu gọi bà phải đóng là 400 ngàn đô la mới lãnh được cái cái tiền mà uh, mượn 600 triệu đô la thì uh, nó nó lừa gạt tới hai người lần theo báo chí thì nó lừa gạt gạt tới hai người lần thì bây giờ uh, tạm thời quý anh chị em hiểu điều này rồi ha rồi bây giờ TV cho quý anh em coi cái phần mà tin tức nha tin tức từ ờ, báo cộng sản đó về cái sự việc lừa bịp như sau rồi quý anh chị em sẽ hiểu được uh, ờ, TV nói cái điều này và TV biết rằng là cái văn kiện đây đó là cái văn kiện chính thức đó là là là của những cái tên mà đầu sỏ đó những cái tên đầu sỏ cộng sản đó là 13 tỷ đô la một con một con số gọi là không phải nhỏ một con số không phải nhỏ nha 13 tỷ đô la trong cái bốn năm cái tên mà cầm quyền đó đó để TV nhắc nhở cho quý anh chị em thấy đó năm tên cầm quyền TV thâu nhỏ lời đó từ từ nghe quý anh chị em mình còn lãng quạng lắm đó một quảng trường đó, thì tivi thâu nhỏ lại rồi thấy không à, năm tên Nguyễn Sinh Hùng Võ Hồng Phúc Đặng Thanh Bình Lê Đức Thúy và Lê Đức Minh đó cái văn thư này thì TV256 nghĩ là cái văn thư thật tại vì có cái chuyện đỏ đàng hoàng nè còn cái văn thư kia là giả thì mình không nói à, cái đó là cái cái cái lừa biệt, thì à, bây giờ để cho TV chia nó nhỏ chút xíu rồi là TV móc mấy cái khác lên để bây giờ à, à, đầu tiên á thì à, để TV đưa cái cái cái cái phần này nó lên top nha đó cách đây là 9 năm TV 256 viết cái bài viết này Thấy không cách đây 9 năm TV mới bỏ vào đó để để mà phân biệt giữa cái hai bài viết đó sửa đổi lại cái cái đây là 9 năm đây nè à, viết cái bài viết cái từ đề là tin đặc biệt nghiêm trọng với 13 tỷ đô la cách đây 9 năm đó thì à, à, lúc đó đó à, TV256 dùng cái à, multiply nha multiply.com nha kính thưa quý vị Mong rằng bản tin này được đến tay ờ, những ờ, cơ quan điều tra cũng như các cơ quan báo chí ký giả trong nước để cùng điều tra sự việc nghiêm trọng này. Bản tin này cũng mong đến tận tay những cơ quan công quyền cao nhất vì nó dính líu với những nhân vật đang giữ chức quyền cao cấp như Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, à, sau này là ông là Bộ trưởng bộ trưởng bộ uh, ông là um, chủ tịch quốc hội chứ nguyễn sinh hùng <clears throat> cái ông nói là cái ông nguyễn sinh hùng ông từng ông nói ra một cái câu mà thiếu lâm rất là ờ, nếu mà sa thải nếu mà tham nhũng mà sa thải hết á, thì uh, người ta bầu không có kịp thành ra tham nhũng đừng có sa thải nha <laughs> sa thải thì bầu không có kịp rồi đất nước nó nó loạn nữa. đại khái là vậy đó là ông ờ, lúc đó là ông ông làm phó thủ tướng nguyễn sinh hùng thôi chứ không phải là chủ tịch quốc hội sau này ông mới làm chủ tịch quốc hội rồi bộ kế hoạch đầu tư là võ hồng phúc nha là nằm ở trong cái tên đó và phó thống đốc ngân hàng nhà nước là đặng thanh bình rồi Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là Lê Đức Thúy. Lê Đức Thúy cũng là thống đốc ngân hàng và Lê Đức Minh là con trai của Lê Đức Thúy đã sở hữu đồng tài sản trị giá 13 tỷ đô la Mỹ được ký thác dưới cái chương mục mà nãy TV nói đó Techcombank đó với cái văn thư mà 1133 đó ký ngày năm tây tháng 2 2010 bởi Phó Giám đốc Ngân hàng uh, Thương mại Việt Nam chi nhánh Techcombank Tân Bình do ông Ngô Quang Trường ký. Ồ, oh, có thể cái chữ này nó nó nó nhỏ quá, à, ờ, à, ờ, TV cáo phải lớn ra một tí xíu cho quý anh chị em thấy chứ không? Đó. Ừ. Theo bản chụp của dân thư thứ hai cũng được ông Ngô Quang Trường à, vào ngày 6 tháng 2 2010 nhóm này nói trên đã đưa ra công văn rồi đó đại khái là à, hồi nãy chắc nghĩa là à, quý anh chị em biết rồi mà khi TV nhận được cái thư này đó thì TV không biết rằng là uh, cái cái nó thiệt hay là giả thành ra TV đưa lên trên uh, trên internet vào cái thời đó thì người ta cho rằng là cái thư này là cũng là thư giả là đúng rồi à, quý anh chị em à, có thể là nó hơi hơi dài dòng một tí à, câu hỏi được đặt ra số tiền 13 tỷ à, đến từ đâu tại sao giải ngân 600 triệu cho bà Đào Thị Ánh Hồng Ông Lê Đức Thúy, nguyên gia, à, chức thống đốc ngân hàng, người đã từng dính lứa, liếu Lam Nhan đến vụ hối lộ 10 triệu à, Úc Kim cho việc in tiền polymer và việc mua rẻ à, nhà công vụ à, được gọi là biến tướng của tham nhũng. Cũng xin nhắc lại, à, sau khi chuyển đổi à, thành công cụ công vụ thành nhà riêng, ông Lê Đức Thúy bị phát hiện và báo chí lên tiếng vào ngày 5 tháng 10 năm 2006. Thủ tướng chấp nhận đề nghị của ông Thúy xin trả lại nhà ở số 6 Lý Thái Tổ cho ngân hàng nhà nước. Coi như tham nhũng không được đành phải trả lại à, để được vô tội. Và ông đã bị mất chức thống đốc ngân hàng vào tháng 7 năm 2007. Thế nhưng vào tháng 3 2008, ông Thúy lại được ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Đây có phải là việc làm tắc trách của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Đó, nó có liên quan đến Nguyễn Tấn Dũng ờ, vào cái thời đó cách chức ông Thúy làm thống đốc ngân hàng nhưng mà là bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia à, và cái văn cái bài này đã được viết vào ngày 13 tháng 6 năm 2000 à, 2000 2010 đó thì thời đó thì TV 256 dùng uh, multiply nha hãy ủng hộ người bút độc lập Mỹ Liên Nguyện xin phổ biến tự do kèm theo hai văn bản đính kèm nè đó thì đại khái là ờ, cái văn bản mà quý vị mà đầu tiên đã thấy đó thì bây giờ TV trở lại cái ờ, bây giờ TV đưa ra một cái văn bản mà sau này đó để ờ, chứng minh rằng là à, là lừa đảo đó ừ. chờ TV 256 chút xíu nha phải dùng đúng cái này nó mới chịu nhỏ lời rồi đại khái đưa qua bên đây đi rồi bây giờ đến cái ờ, cái thứ hai để mình đưa lên đầu mình mới quý anh chị em mới thấy được đó cái thứ hai đây TV à, làm lớn ra để quý anh chị em thấy rõ đây là đây là báo à, công an nhân dân nha ở, ở, ở phía trên ờ, là cái tựa đề là công an nhân dân đó thì cũng phải cho nó lớn lên chút xíu nữa mới thấy rõ nha ờ. Ủa không phải cái này Sorry mấy cái đó quảng cáo đây này đúng rồi cái này đây nè bây giờ kéo lên đó tại sao cái cái cái này đó là là lừa đảo nha cái bài báo này nó in ở trên nó ở trên báo uh, công an nhân dân thì người ta nói đến một cái người mang cái tên là Nguyễn Quang Dũng là một cái kẻ lừa đảo lừa đảo tiền của người khác á thời gian gần đây xin lỗi quý anh chị em cái phone nó làm ồn quá hư quá đã gọi rồi quảng cáo mà nó gọi hai lần và chào bạn Trần Vinh nha à, thời gian gần đây dư luận xôn xao về việc một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã dùng chứng thư bảo lãnh à, giả 350 à, tỷ 350 tỷ USD chắc cái này nó nó viết lộn rồi chứng thư giả mà giả 350 tỷ thì chắc làm sao mà ai tin được giả 300 tỷ Việt Nam thì đúng hơn để lừa xin dự án uh, khu liên hợp nhà máy uh, chế biến lương thực tại tỉnh Hậu Giang vụ việc bị bại lộ và hiện công an tỉnh Hậu Giang Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang đã vào cuộc để điều tra xác minh với thủ đoạn tương tự. Trong thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC 46 45 chứ 45 46 mắt tivi nhìn không rõ nữa đã thụ lý nhiều vụ đối tượng làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng để lừa đảo doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp chứ <laughs> khi kẻ lừa đội lốt con cán bộ cao cấp thì vào tháng 11 2013 quý anh chị em thấy đó vào tháng 11 2013 thì mới uh, thì mới phát hiện trong khi uh, ờ, TV256 đó là nhận được vào tháng 2 nhận được hai cái công văn đó hai cái văn thư đó là vào tháng 2 năm 2010 mà đến 2013 rồi công an mới xem xét cái việc này rồi mới là bắt được những cái người mà siêu lừa đảo thì uh, phòng 46 chứ không phải phòng 45 nha uh, tháng 11 2013 phòng PC46 à, ờ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy, phát lệnh truy nã đối tượng Lê Đăng Lưu 49 tuổi à, cái gì đó khu thường trú tại khu phố Hòa Linh phường Thạnh Linh thành phố Hà Tĩnh để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng này đã sử dụng các giấy tờ giả của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng cái đối tượng mà lê đăng lưu đó à, để tv móc cái móc cái ờ, cái, cái cái cái hình ảnh của cái đối tượng này cho quý anh chị em thấy nha để sẵn đây ờ, tv móc luôn ờ, để mà nó khỏi có mất công khi mình nói đến nay mình mình mình mình móc luôn à, mua đây nè đây là độ bộ công an đó đó đây là hình ảnh của Lê Đăng Lưu mà cổng thông tin điện tử Bộ Công an đó là đối tượng truy nã đó mà từ năm 2013 truy nã cái ông Lê Đăng Lưu này đó mà đến giờ này người ta cũng không biết ông ở đâu TV search ra Lê Đăng Lưu mà chẳng thấy ông này bị bắt bao giờ hết đấy có thể thấy cái hình ảnh mà không có bị bắt tại vì nó liên quan đến Lê Đức Minh nó Lê Đức Minh là con của Lê Đức Thúy á, thì ba nó ký văn bản thì đại khái là nó biết nó biết có cái văn bản đó và nó nó chụp cái văn bản đó để mà nó cộng tác với một thêm một số người hoặc là nó sơ hở hoặc là nó để lộ ra cái văn bản đó và khi mà bạn bè nó thấy một cái văn bản đó thì thì ờ, họ muốn ờ, gọi là lừa đảo hàng tỷ bạc để cho giải ngân đặng cho mượn tiền đó đại khái là cái được cách lừa gạt như thế này là cái người mà muốn mượn mượn tiền á thì phải chứng minh rằng là mình có một cái số tiền nào đó để mà đưa ra trước rồi người ta mới giải ngân gọi là 600 triệu cho cho thành ra nó phải lừa gạt những cái những cái doanh nghiệp rất là lớn mà những cái doanh nghiệp mà lớn á, thì ừ, khi mà nó phải có cái liên lạc như thế nào để mà nó gặp gỡ những cái doanh nghiệp rất là lớn như vậy tại vì con số mà mượn đó mà lên tới 600 triệu đô la đâu phải con số nhỏ đâu đâu phải nó liên lạc được làm sao mà nó liên lạc được với những cái doanh nghiệp mà lớn như vậy để có thể có thể uh, lừa gạt tới 400 ngàn đô la là phải cung cấp 400 ngàn đô la thì nó mới giải ngân là 600 triệu đồng bà tôi thì Ánh Hồng gì đó thì đại khái bây giờ cái cái cái cái này nó xong đi thì bây giờ TV trở lại với cái uh, uh, trở lại với cái cái bản tin này thì quý anh chị em hiểu rõ ngay uh, là cái cái người mà Lê Đăng Dung đó Lê Đăng Lưu đó thì TV nghĩ là có tại vì hiện tại chưa có bắt được nhưng mà Lê Quang Dũng là, là giống như là ừ, dập tới thần thôi hoặc là Lê Đăng Lưu này hình ảnh cũng là có nhưng mà không bắt được thì liên quan đến vụ án này trước đó ông Trần KG à, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn rồi cung ứng vật tư gì đó kiến trúc và xây dựng kiến hưng gọi tắt là công ty kiến hưng đã gửi đơn đến cơ, cơ quan điều tra tố cáo bà Đào Thị Ánh Hồng giám đốc công ty Việt Sinh So Ra gọi là công ty Việt Sinh So Ra và đối tượng giới thiệu là tên Lê Đức Minh giả mạo là con trai của ông Lê Đức Thúy nguyên thống đốc ngân hàng Việt Nam à, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông ông Rê là ông Rê này đã được cái bà mà Đào Thị Ánh Hồng để mà móc nối để mà chi ra cái số tiền gọi là 400.000 đô la để mà à, có thể lãnh được à, ờ, 600 triệu tiền mượn thì tại vì ông này ông có tài sản đại khái gì mà coi như là hai người bị lường gạt hết chứ không phải là chỉ có Ờ, chỉ có bà mà Lê Thị Đào Thị Ánh Hồng đâu Đào Thị Ánh Hồng Ông đã cho biết do cầm vốn trong kinh doanh Ông và bà Hát à, Bà Hồng đó dẫn đến gặp Lê Đức Minh Được cho xem một số giấy tờ gồm có Giấy xác nhận dư số 1133 Cái 1133 là hồi nãy TV cho quý anh chị em coi lúc đầu đó là năm tháng 2 2010 do giám đốc Techcombank là uh, chi nhánh Tân Bình ký xác nhận uh, đồng sở hữu với các ông Nguyễn Sinh Hùng, uh, Võ Hồng Phúc, rồi đó đại khái Lê Đức Thúy, Lê Đức Minh nè là cái văn thư văn thư đó đó mà TV nhận được từ 2010 đó à, Lê Đức Minh cái tài khoản luôn và số tiền gửi 13 tỷ thư phúc đáp công dân à, ờ, số này đó ha cũng do giám đốc ban chi nhánh Tân Bình ký về việc giải nhân giải giải ngân cho công ty Việt Sinh Sora số tiền vay 600 triệu là cái kẻ lừa đảo này đó lừa lừa cái công ty Việt Sinh Sora rồi Việt Sinh Sora lại không có tiền rồi ờ, đủ để mà đưa 400 ngàn đó mới kêu cái ông này hùng vốn vô để mà nhận được tiền giải ngân thì đại khái là nó nó là vậy thôi cái tờ báo công nhân tờ báo mà công an nhân dân đó nhưng mà TV hiểu được đó thì uh, khi mà TV ờ, thời đó thì internet đó, nó chưa có nổ rộ uh, chưa có livestream nổ rộ thành ra đó khi mà TV đưa lên cái sự kiện này lại lên trên internet đó, vào 2013 đó thì TV viết như thế này vì bài báo này có liên hệ đến hai văn kiện trên hai cái văn thư trên đó nên tôi đã tìm rõ hiểu cho rõ và xin có kết luận như sau cái văn kiện một đó có màu và dấu chuyện đỏ là văn kiện thật quý vị để ý dùng văn kiện một được gấp đôi dấu triện màu đỏ ở dưới đã thấm một tí mực đỏ vào phần à, góc à, phía bên phải trên à, phải phía trên góc phải phía trên chứng tỏ đây là văn triện có thật được cầm tay gấp đôi lại à, hai nhờ vào bài báo công an nhân dân chúng ta biết được văn kiện hai trong đó à, có nói về giải ngân à, 600 600 triệu mới đúng chứ 600 triệu chứ không phải 600 ngàn nha 600 triệu đó TV viết sai rồi 600 triệu cho bà Đào Thị Ánh Hồng là một văn kiện giả được dùng bằng máy photocopy không màu à, để copy phần con dấu và chữ ký của ông Ngô Quang Trường và Trần Quang Dũng một kẻ lừa siêu hạng đã bị bắt giam là cái hình ảnh mà hồi nãy chúng ta thấy Trần Văn Dũng đây nè không thì đó là cái cái cái cái cái cái văn kiện giả đó quý vị cũng nên để ý ông Trần Trần Quang Dũng à, biết sử dụng photocopy để tạo văn kiện một thì tại sao ông ta không tạo văn kiện hai cũng màu mè y chang như thế Thấy không? Tại văn kiện hai là văn kiện thiệt Làm sao mà giả mạo được Giả mạo phải cùng dùng con dấu Phải màu đỏ y trang chứ Người chỉ ký nó, phải trên lệch Nó khác nhau chứ Nếu mà nó giả thì nó phải giả như vậy Chứ nó, cái này là nó copy bằng cách giả Bằng copy đó thì Thì nó Thì mình biết đó Cái văn kiện mà có cấm mọc là nó phải là thiệt rồi Ờ à thành ra câu câu hỏi là tại sao anh ta không tạo ra văn kiện cũng màu màu uh, văn kiện hai cũng màu mè y chang như, như, như văn kiện một đi tại sao anh ta lại tạo ra văn kiện hai một tờ trắng đen không màu như thế không có màu chuyện đỏ đó điều này chứng tỏ Trần Quang Dũng đã không tự tạo ra dân cái văn kiện số 1 được trước những sự kiện phân tích trên rồi nhìn con dấu triện màu đỏ và chữ ký Ngô Quang Trường. Cả hai đều rất sắc sảo. Với số tài khoản ngày đáo hạn 15 tây tháng 8 2015 của 13 tỷ đô la, tôi tin chắc rằng đây là một văn kiện thật. Không biết lý do nào được tiết lộ ra ngoài, trong khi à, trong văn kiện còn viết chúng tôi xin bảo đảm tính bí mật cho khách hàng và tôi chứng minh văn kiện một là có thật tôi nghĩ trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh nên điều tra làm rõ về năm nhân vật đứng tên Nguyễn Sinh Hùng, Võ Hồng Phúc, Đặng Thanh Bình, Lê Đức Thúy, Lê Đức Minh cùng đồng tài khoản 13 tỷ đô la này nếu ông thật sự là một người có công tâm đó khi xưa đó thì thì cái bài bên này thì ờ, nó xảy ra 14 thì ờ, ờ, TV à, không có đọc được ở trong nước để mà theo dõi kịp thành ra khi mà cái bài báo nó đưa vào 2013 rồi thành ra TV mới biết lại uh, chụp cái hình bà báo đó là vào 2014 là một năm sau thì ờ, thì quý anh chị em này thấy cái phần đính, kèm á, thì ờ, cái hình ảnh đó là do cái ờ, an ninh thế giới công an nhân dân nè à, Việt Nam mà cái link này đó à, sập bảy kẻ lừa siêu hạng cái link này đó khi mà TV256 đó post cái bài này lên đó thì trong vài ngày thôi là cái link này đó biến mất tiêu luôn cái link này không còn không còn gọi là không còn ở trên ờ, internet nữa nó coi như là nó xóa cái link này đi sau khi cái bài post này ra đời á, thì cái link này nó bị xóa mất tiêu thì cái link này và cái hình ảnh này nó nó nó cái cái tin này nó bị xóa mất tiêu tại vì cái tin này đó nó có cái phần quan trọng của nó là có tên là vắn tắt là Nguyễn Sinh Hùng nè ờ, Võ Hồng Phúc nè Lê Đức Thúy Lê Đức Mạnh Minh nè thành ra nó có cái tên này với có 13 tỷ đô la nữa và nó có số tài khoản y chang như vậy thành ra có cái người report như thế nào đó mà mà công an nhân dân gọi là lấy ra khỏi lấy ra khỏi trang báo của mình thì đó quý anh chị em thấy rõ đó à, nói thật nói, nói nói cái bọn này đó nó làm đủ thứ trò trống để mà để mà gạt tiền của dân thôi để gạt tiền của dân thôi thành ra cái này nói tivi sửa rồi <laughs> sao nó cũng rồi đó thấy không mình làm à, để coi cái còn cái hình này nữa lạ vậy ta ừ, không sao đó cái bọn um, cộng sản này là không có tin được đến giờ này đó là chúng ta cũng đâu có đâu sau này đó đưa củi vào lò rồi Nguyễn Phú Trọng rồi đó mấy nhân vật này đấy chúng ta thấy Nguyễn Phú Trọng chưa có đụng đến đó. Nguyễn Xuân Phúc đó rồi mà thầy là chủ tịch quốc hội đó Lê Đức Thúy nữa nó liên quan với cái đồng tiền mà polymer đó gọi là hối lộ cho cho úc đó chính quyền úc đó, lên tới những người làm việc trong chính quyền úc đó lên tới 10 10 triệu đô la mà mà tiền úc đó thưa quý anh chị em và cái vụ đó rồi riết rồi nó cũng chìm xuồng luôn đại tá rồi là lương ngọc anh TV nhớ không lầm là đại tá lương ngọc anh ờ, rồi rồi, rồi um, nó liên quan đến một cái ông gọi là lê đức minh là con trai của lê đức thúy con trai của lê đức thúy đó thành lập một cái công ty mà cái công ty đó đó nhận gọi là 10 triệu từ từ uh, những cái người hối lộ bên Úc 10 triệu Úc Kim rồi để mà mà giao cho không biết không biết người nào mà tới giờ bây giờ nó cũng chìm xuồng luôn rồi đó. nó có nhiều chuyện mà nó, nó nó xảy ra mà trong cái chế độ cộng sản nó, nó thô bỉ lắm nó không có công bố sự thật nó không có điều tra sự thật nó che nó nó gọi là nó ém nhẹm tất cả những tin tức xấu đó để mà nó gạt dân nó ăn những đồng tiền xương máu của dân rồi nó sống phè phỡn nó coi thường luật pháp tại vì thời đó đó không bao giờ mà có thể mà động đến cái vấn đề mà khi mà anh làm bộ trưởng rồi đó thống đốc ngân hàng không bao giờ ai dám động đến anh nữa. Thế ông cỡ mà thống đốc ngân hàng bây giờ làm bậy đi nữa Ông Nguyễn Tấn Dũng đó Ông có thể tha thợ sa thải được Rồi lại là ông cũng bầu lên một cái chức vụ cao hơn khác nữa Thế không quý anh chị em thấy Ngày hôm nay đó, Chúng toàn là nói gạt dân thôi Bao nhiêu lần nó nói gạt dân rồi ngay cả Nguyễn Phú Trọng đó đi đi nghĩ gần như là chết trăm phần trăm thôi chết từ lâu rồi chết từ lúc mà 14 tây rồi cách đây cả hàng tháng trời rồi à, 29 ngày rồi sắp sửa 14 tây rồi mà nó cứ nói láo với dân thôi nó nói láo dân còn sống trên giường bệnh rồi sự thật ra nếu mà nó bị đầu độc thì nó đã chết lâu rồi chứ đâu có mà còn sống nữa mà tại sao cái nỗi láo dân vài à? nó đơn giản thôi nó đơn giản thôi là nó phải vừa phải thôi ờ, thí dụ mà Nguyễn Phú Trọng mà cứ là giả chết để mà thanh toán những cái người mà chống đối ông ta thì họ có thể làm được điều đó họ có thể làm giả chết để mà thanh toán những người ờ, khác phe phái với mình để coi có ai mà có thể mà mà là kẻ thù của mình giả chết đó. nhưng mà bây giờ đó người ta giả chết 10 ngày là đủ rồi 5 ngày là đã biết kẻ thù mình lộ diện rồi phải không 10 ngày là biết mình kẻ thù mình lộ diện rồi hai chục ngày cũng biết kẻ thù mình lộ diện rồi tại vì có con rắn mà mất đầu thì lẽ dĩ nhiên có những nhân vật nổi lên để mà nhận lại lãnh cái cái cái quyền hành nói bây giờ đó rắn mất đầu thì tôi phải thay thế thôi ừ là giống như Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn hoặc là Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn hiện tại mình thấy uh, đám ma ông uh, Lê Đức Anh đó Nguyễn Tấn Dũng cười toe toét và mình cũng biết là những cái hành xử của những người mà cầm quyền đó họ có thái độ như thế nào đối với cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng thành ra nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng mà có giả chết để mà thanh toán những cái phe phái mà chống đối mình thì cũng chuyện dễ hiểu thôi và nó không có kéo dài cho tới một tháng trời 29 ngày như vậy nếu mà nó kéo dài 29 ngày đó nói thật đấy ông Nguyễn Phú Trọng quý anh chị em tin đi ông chết rồi ông chết rồi rồi cũng nó sợ cái vấn đề mà khủng hoảng mà chính trị đó nếu bộ chính trị nó nó đẻ ra nó sợ khủng hoảng chính trị thành ra nó uh, một cái tên nào cầm quyền đó tuyên bố rằng là uh, ổng vẫn còn sống và biết được tin tức của ông và thế là nó cứ tiếp tục nó nói ổng là còn sống rồi ở trên ở trong bệnh viện ừ. rồi trong bệnh viện rồi sau này có một cái ông đảng viên nào đó mà cũng cao cấp đó rồi nói là ổng chết rồi thì bây giờ ông đó lại bị bắt Hiểu bị điều tra là tại sao lại là loan cái tin ờ, thất thiệt nó mới thấy cái chế độ nó như vậy nó nó không có trong sáng Ờ, một cái chết của người cầm quyền đó ờ, một cái chết mà mà coi như là người mà mà cao nhất nước như vậy, chủ tịch nước rồi còn còn tổng bí thư thì đối với cái xã hội à, tự do dân chủ thì đó là chuyện rất là bình thường rất là bình thường và nó không phải là cái dạng mà là bí mật không bao giờ có cái vụ mà bí mật hết đó mà tại sao để đất nước ta nó, nó coi cái đó là một cái điều bí mật và nó không công bố nó không công bố dù chỉ là một hình ảnh dù chỉ là một đoạn phim một đoạn phim dài giây đồng hồ thôi một đoạn phim dài giây đồng hồ Nguyễn Phú Trọng nằm ở trên giường bệnh phải không chúng ta không thấy một đoạn phim nào đó một cái lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta biết rằng là đồng bào chúng ta đang bị cái đảng Cộng sản lừa dối dù sao thế nào nào đi nữa không? cũng không được mà lừa dân đất nước chúng ta cần minh bạch cần tiếng Mỹ nó gọi là transparency đấy. chúng ta cần minh bạch tất cả những điều gì đó ừ, nói với dân phải là sự thật cái chết hoặc là những cái bệnh nặng của những người mà mà cầm quyền đó Ờ, giống như trường hợp mà chủ tịch nước đây này, thì phải nên công bố cho người dân Thế không ở, đã, ở bên Mỹ mà nó đã từng ờ, ám sát mà ờ, cá nhân TV thấy mà nó ám sát là cả tổng thống Reagan mà cá nhân TV mới vừa lúc đó là thấy trực tiếp trên trên truyền hình liền đâu có đâu có giấu gì dân chúng đâu Ờ, lúc đó Alexander Haig ờ, là ông là ông là bộ trưởng ngoại giao nhưng mà khi mà tổng thống chết thì tổng thống bị bắn rồi ông nói là ông ờ, là có thể là thay cái quyền tổng thống đó để mà sợ mà vấn đề mà nguyên tử đó, đó rồi nga nó bấm nút nguyên tử rồi khi thấy mà khủng hoảng chính trị rồi nó chơi liền thì thì ông Alexander Haig là ông ông nói là ông thay quyền cầm tổng thống thì đại khái là báo chí nó cũng nó chỉ trích vấn đề đó tại vì đó à, tổng thống mà chết đi thì thì là phải có phó tổng thống chứ không phải Alexander hết ông là Alexander hết chỉ là nhân vật thứ tư thôi thứ tư hay thứ năm gì đó theo cái quyền quyền lực á phải phó tổng thống rồi phó tổng thống rồi ờ, nếu mà không có thì mới là uh, chủ tịch uh, chủ tịch quốc hội đúng không rồi mới đến uh, ông Alexander hết uh -huh. thì lúc bây giờ mà mà cả tháng trời rồi mà không được uh, không trưng được hình ảnh không trưng được đoạn phim thì quý anh chị tin đi đừng bao giờ nghĩ rằng là có một cái đoạn phim nào cho quý anh chị xem đâu hiểu không và có một cái hình ảnh nào mới nhất của ông trọng để mà cho quý anh chị em xem thôi toàn là những việc láo và láo thôi hiểu không một cái nhà cầm quyền đó nó gạt dân được bao nhiêu lần thì nó cứ gạt thôi nó cứ gạt mãi thôi nó, nó nói rằng là ổng là, là là chủ tang cho đại tướng lê đức anh mà rốt cuộc nguyễn phú trọng hoàn toàn không xuất hiện thì quý anh chị em nghĩ đi đừng có tin rằng là ông trọng còn sống hiểu không cái sự kiện đó nó làm cho tivi nhớ đến nhớ đến đảng Việt Tân Việt Tân cũng y như vậy Việt Tân cũng xin giấu nhẹm cái chết của người uh, lãnh đạo của mình là ông Hoàng Cơ Minh ông Hoàng Cơ Minh lúc đó cũng là nói rằng là ông còn sống không? Hoàng Cơ Minh còn sống là tuyên bố là lãnh đạo cái cuộc ờ, đấu tranh rồi rốt cuộc 14 năm sau rồi mới trưng ra cái chết của Hoàng Cơ Minh đó nhưng mà đối với đối với cái vấn đề mà mà những cái tổ chức mà đấu tranh đó thì nói thiệt TV không có uh, không có nghĩ nó là quan trọng cái quan trọng là cái cái cái cái bọn cầm quyền họ có quyền lực còn những cái tổ chức đấu tranh thì họ có những cái sai lầm của họ và chúng ta có thể chấp nhận được họ có những cái điều mà có thể khó khăn cho họ những điều đó rất là khó khăn chứ một cái người uh, lãnh tù mà lãnh đạo mà cuộc ờ, đấu tranh mà của một cái đảng như vậy thì cái đảng họ có những cái điều mà mà khó khăn để mà có thể là à, ờ, nói láo của đồng bào nhưng mà nhưng mà rất tiếc là họ tìm đủ mọi cách để mà uh, họ ngụy biện cho cái điều nói láo đó và họ chưa từng gọi là <laughs> xin lỗi xin lỗi đồng bào đó là điều mà TV rất là đáng trách họ chỉ ngụy biện thôi ừ, đó là cái điểm mà mà TV muốn lên tiếng thôi thành ra đó khi mà chúng ta đã thấy những cái sự việc xảy ra như vậy đối với các tổ chức đấu tranh chúng ta nên tha thứ nên tha thứ tại vì đó họ lâu lâu đó, năm thì mười hòa đó chúng ta thấy được một lần họ nói láo là 14 năm cái chết của ông Hòa Cơ Minh còn đối với cộng sản cái chế độ cộng sản nó kinh hoàng hơn nhiều lắm nói nói láo gấp hàng trăm hàng ngàn lần thì tại sao chúng ta không tha thứ một người nó láo một, một lần nó, nó chuyện bình thường còn cái thằng mà cách trăm ngàn lần chúng ta lại tha thứ dễ dàng gì thằng thằng cộng sản nó nói láo kinh thiên động địa luôn để mà nó bắt <laughs> hàng triệu người phải vào tù học tập cải tạo nó nói nó học ba ba chục ngày thôi rồi nó bắt giam người ta đến 17 năm giống như thiêu tướng lên mình đảo quý anh chị em thấy đau đớn cho cái đất nước mình không không phải là một chuyện đó không từ cái vụ 18 16 tấn hai vàng của ông Thiệu mang đi rồi sau này rồi báo tuổi trẻ nó cũng đưa những hình ảnh lên 16 tháng vàng vẫn còn đó rồi sau này đưa ra qua bên Liên Xô để mà để mà nấu vàng lời đó Nói làm sao đó thì trả nợ gì tivi cũng không nhớ rõ nó nhiều điều nó bí ẩn lắm đối với cái thế giới cộng sản đủ thứ bí ẩn đó. thành ra đó phải tin đi Nguyễn Phú Trọng là chết rồi Không còn sống đâu Không có bệnh hoạn gì hết á Bây giờ quý anh chị thử hỏi Bệnh hoạn cũng có Cũng có thể chụp hình được chứ Bệnh hoạn cũng có thể quay phim được ờ, chứ Tại sao không bố, công bố cho dân Không công bố cho dân Cái điều đó là cái điều mà chúng ta không thể nào Nếu mà chúng ta là người dân đấy Chúng ta không thể nào chấp nhận cái bọn cầm quyền mà mà chúng ta không được thấy mặt không được biết sức khỏe của người cầm quyền người dân có quyền biết điều đó không nó không phải là bí mật đừng có biệt người dân như vậy không? khi mà anh làm việc cho dân thì anh phải chịu sự giám sát của dân đó là theo cái điều hai hiến pháp cái điều hai điều ba gì đó người dân có quyền giám sát kể cả sức khỏe của anh chứ anh không thể mà mà biệt dân đưa ra những cái luật lệ mà nó phản với hiến pháp nó phản với hiến pháp là việc làm rất là tồi bại giống như giống như quý anh chị em thấy vừa rồi đó cái ông mà phó thủ tướng mà ờ, trương hòa bình đó ông phó thủ tướng trương hòa bình ờ, là xuống đường biểu tình để đòi hỏi là, là đòi hỏi một cái việc là, là tv thấy là tào lao đòi hỏi cái việc là gọi là là khi lái lái rượu ờ, khi uh, lái xe thì đừng có uống rượu mà người ta xuống đường rất là đông đảo mấy ngàn người đấy mấy ngàn người để ủng hộ ông Trương Hòa Bình xuống đường biểu tình để mà kêu dân chúng người là lái xe đừng cứ uống rượu rất là tào lao có biết bao nhiêu chuyện mà nhà nước cộng sản cần phải giải quyết hơn là đi xuống đường để mà kêu gọi người dân đừng uống rượu hiểu không nó có những cái luật lệ để mà cấm người dân đừng có uống rượu hoặc là phạt nặng cho những người mà lái xe mà đụng mà khi mà có cái nồng độ mà cồn đó rất là cao thì cao đến mức hạn nào đó thì phải ờ, đóng phạt hoặc là phải phải bỏ tù rất là nặng rất là nặng những cái người mà mà uống rượu như thế thì tự nhiên là nó giảm đi cái số người mà như vậy ờ, chứ đâu phải là mình biểu tình mình biểu tình chả giải quyết gì được hết mình biểu tình để để mà kêu gọi ờ, những người uống rượu ờ, đừng có đừng có uống nhiều khi lái xe làm cái chuyện tào lao cấp đế gì đâu không thử hỏi mấy cái người cầm quyền như vậy đó họ làm sao họ biết thương yêu cái đất nước này không? họ họ làm như là cái chuyện đó là ghê gớm lắm à, trong khi thì người dân đang đòi hỏi nè tiền điện không có được tăng quá cao và người ta lên lên tiếng như vậy người ta thấy quá đơn tiền điện mà tăng tới gấp đôi người ta lên tiếng Thấy không? Mà khi mình lên tiếng những vấn đề mà như vậy thì thì cho là đụng chạm đến vấn đề chính trị khi mà liên quan đến cái sự mà chống đối nhà nước là gọi là chính trị họ nói như vậy họ đơn thuần họ nói như vậy thì chúng ta hoàn toàn không chấp nhận được một cái chế độ như vậy cái chế độ đó đó cần phải được thay đổi phải sụp đổ cái chế độ đó mà toàn dân mong ước tại sao TV nói điều đó cả thế giới người ta biết và khi người Việt Nam cả Ờ, gần 5 triệu người ra hải ngoại họ biết được họ sống một cái đời sống sung túc giàu có mà thường tất cả là ra đi bằng hai bàn tay trắng thôi mà họ sống rất là giàu có và họ muốn tất cả những người Việt Nam ở trong nước cũng được giàu có uh, sung sướng như họ và họ họ lên microphone để mà họ nói họ lên Facebook để mà nói giống như cô à, Đoàn Thị ờ, Thùy Dương và à, cô Anh Chi ừ, hoặc là rất nhiều người khác rất nhiều người khác người họ lên tiếng à, để mà kêu gọi một cái nước Việt Nam mà người dân hưởng được cái quyền tự do ngôn luận tự do ngôn luận là mình người dân muốn nói gì là nói phải nói được đúng theo cái điều mà hiến pháp ghi ghi nhận đó là điều 25 hiến pháp người ta ghi nhận cái quyền tự do ngôn luận và ông Trương Hòa Bình ông có quyền tự do biểu tình nó cũng ngay nên nằm nằm ở điều 25 hiến pháp ông Trương Hòa Bình biểu tình được thì người dân cũng biểu tình được người dân cũng xuống đường được nó có khác gì nhau đâu tại sao ông Trương Quỷ Hòa Bình lại biểu tình được mà biểu tình còn ghê rợn hơn là mận bận rồi là mang rồi là hàng ngàn thanh niên rồi là bận đồng phục nữa. bận đồng, đồng phục nữa. cùng đồng lòng như vậy với cái chế độ cộng sản thì toàn là những làm chuyện thô bỉ thôi nó nhắc lại cho TV256 vào ngày 30 tháng 4 năm 1976 TV256 cũng là người gọi là uh, từng đi uh, có người trong gia đình từng đi gọi là meeting vào ngày uh, ờ, 30 tháng 4 uh, 1976 thì cái sự việc nó như vậy và phải đi từ buổi uh, từ 4 5 giờ sáng rồi để mà lên tới cái đường mà Lê Dũng ở Dinh Độc Lập để mà đi biểu tình meeting ủng hộ cộng sản tất cả đều bắt buộc hết người ta bắt buộc hết mỗi gia đình phải cử một người để mà đi ủng hộ cộng sản thành ra khi mà chiếu cái phim mà trước thế giới thì rõ ràng hàng trăm ngàn người Việt Nam đang ủng hộ cái chiến thắng 30 tháng 4 1976 Tại vì người dân bắt buộc phải đi Hiểu không? Mà thế giới không biết Thế giới không biết cái sự thật đó Họ trình diễn và họ láo thôi Hiểu không? Thành ra có người mà đi kể lại một cái câu chuyện hài à, Nói là à, cái đó là chị chị của TV256 đó kể lại đó thì um, uh, trong cái cuộc meeting đó người ta nói đó uh, Nguyễn Văn Trỗi 10 năm thì thì nhiều người khác nói Nguyễn Văn Trỗi 10 năm rồi cái người ta nói um, một cái câu là là Nguyễn Văn Trà 10 năm hiểu không Nguyễn Văn Trà là cái người mà thống lãnh mà khi mà chiếm miền Nam đó của mặt trận giải phóng miền Nam đó thì ông là trung tướng thế vậy trung tướng Nguyễn Văn Trà thì người dân mới la lên một tiếng là tội cha muốn lắm <laughs> thay vì mà là trỗi thì dân người, người kêu trỗi cha mà cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện hài hước mà có thật chứ không phải là không Thay vì người ta nói rằng là uh, xã hội cộng sản thì có uh, người anh hùng gọi là Nguyễn Văn Trỗi đó. Nguyễn Văn Trỗi mà sự bắn khi mà ừ, bắn uh, McNamara mà mà ông mà được cử qua Việt Nam ông người Mỹ đó. Hiểu không? rồi uh, ông trà là tướng trà thành ra là miễn dân chổi thì người ta đọc trại đi là chổi chổi trà chổi trà muôn năm <laughs> thế là đồng bào cũng kêu là muôn năm gọi là chổi với trà muôn năm ừ. <laughs> cảm ơn bạn phụng nguyễn câu chuyện cũng hơi mắc cười phải không đó thì cái à, không biết bây giờ nãy giờ bao nhiêu rồi thì um, TV à, thấy um, à, clip cũng có thể là đã dài rồi TV xin à, 1 giờ à, 07 phút rồi chờ <laughs> cha một năm à, <laughs> cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha à, hy vọng lần sau um, à, không bị cái trục trặc như hồi nãy tới giờ ba bốn lần nữa mà TV bây giờ mới livestream được ờ, với quý anh chị em nha ờ, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe mong rằng ờ, chúng ta gặp nhau lần tới nha rồi xin mến chào